chào tất cả các bác nhá mùa hè lại về rồi thật là nóng được tam bảo sắc nhà em lại bắt đầu khoe sắc vâng hôm nay là ngày 29 tháng 5 cuối tháng năm dương bắt đầu sang một tháng mới chuẩn bị sang tháng 6 rồi à, năm nay là do ảnh hưởng của dịch covid nên ờ, hoa nó cũng đói hoa nó cũng đói nên nó nở muộn một chút ạ và mọi khi thì năm nay là đã nở rộ rồi bây giờ cánh hoa mới bắt đầu bật lúc ờ, tôi quay này bây giờ thời gian bây giờ đang là 9 giờ 30 phút và bắt đầu ờ, bật cái gốc này thì đang ở sẵn trên à, thân cây đây thân cây này là thân cây lộc ạ à. thân cây lộc vườn rất nhiều các bạn ạ cái này khoảng độ cái kia thì tuyệt vời nhưng mà tiện thì vào thăm vườn tôi quay để cho các bác xem ờ, đây là gốc cây lộc vườn một loại cây rất là phổ biến đến ánh mát rồi lấy hoa chơi ngày xưa thì cái cây độc vừng này là dùng để à, làm thuốc chữa phong trâu các cụ làm nói thế nhưng giờ trâu bò nó không còn nữa giờ toàn trâu sắt này thì các cụ lại lấy cái tên lộc để làm cảnh nhà ai cũng phải có một cây lộc nhà mình nhà tôi cũng thế nhà tôi mấy cây cơ và đây là cây ở dưới vườn vườn cây ao cá và có các có ngày xưa đấy ạ đây các bạn tuổi ạ anh si giờ tiếp tục tôi ờ, quay tiếp cho các bác một trụ lan tam bảo sắc của nhà nữa trụ này thì cũng mới bắt đầu sắp sắp nở thôi ạ trụ còn gồng rất nhiều hoa Đấy, các bác đến hội ăn xem hoa thì tu tủa và rất dài rất to rất đẹp và cái trụ này thì trồng uh, trong một cái chậu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một 12 13 ngồng hoa trên cái thân này trên cái chậu này à. xin uh, thông báo mọi người cái này là tam bảo sắc điện biên ấy. hoa rất là thơm bền lá thì cũng gọi là xếp được cứng lá gọi là lá xếp được Đấy ạ. Ừ, năm nay thì cái thời tiết nó khô lên để nó không được mỡ màng lắm à, bỏ ra ngoài trước có cái tán của cái cây xanh đây nhưng mà cắt đi mất rồi Đấy, tiếp tục tôi sẽ quay tiếp cho các bác một ừ, giò nữa Đấy, cũng đang lụ à, các bác nhìn lụ nó thích không Úi trời Sướng ở quần mặt Quá sướng luôn ngày độ tầm ngày kia sáng ngày kia vào đây nữa thì nó là ờ, thơm nức thơm cả xóm luôn ạ còn cái cành này thì năm nay nó mới vươn lên dài còn dài chắc đến mét ấy. thì năm nay không hiểu sao nó lại không ra hoa đang nghĩ là hay là nó ở trong cái tán cây nó, nó cớm hoa tiếp tục ờ, còn một ờ, ấy nữa ông nữa thì cái này đã bắt đầu bén nở rồi ạ à, cái này là bén nở rồi ạ Đấy, các bạn nhìn kỹ rất thơm tôi ngửi thấy mùi thơm quá bây giờ tầm 10 giờ nó đang tỏa hương cái này đặc biệt một cái là hương của hoa lan nó không phải lúc nào nó cũng tỏa nó từng thời điểm một lúc nào nó mở cái nhị nó ra thì hương nó sẽ thoát ra sau đó khi cái hương nó không còn nữa thì nó tự động nó lại đóng cái nhị nó vào để cho nó tích hương ở trong cái nhị nó đến lúc nó đầy nó lại bung ra nó như kiểu là là, là, là cái van điều hòa đấy cái phong lan nó là như thế đặc biệt là cái tam bảo sắc nó như thế đây đây cũng là một cụm cái cụm này thì ở dưới cái cây hồng xiêm của thụ cây hồng xiêm này thì có cách đây lâu lắm đấy. ngắm và còn một số ở ngoài kia rất là nhiều nhưng mà với nó cũng không ấy tiện tôi tiện đây thì quay đây và đây là một cái gốc đây là một cái cành mokaza và một cành đấy ạ dưới gốc cái sung cái sứ và cũng là một cành mokaza để à đấy cành mokaza cho ra một láng phát là có ngồng lại có nhìn chưa Uống vòng hoa luôn rồi đấy ạ. Có vòng hoa luôn rồi ạ. À. Còn à, xin giới thiệu các bác nữa, đây là một à, trụ tôi mới nhân ra năm vừa rồi. Nhưng mà à, chắc nó, nó ấy quá nên nó không có... Năm nay không có lụng. Thì dễ nó bắt đầu bám rồi ạ. Cũng là tam bảo sắc ạ. ở trong nhà trong vườn trong nhà này thì toàn tầm màu sắc thôi với lại các cây còn phi điệp thì ở ngoài nhà tôi có cái dàn phi điệp riêng và tôi sẽ quay một cái dàn phi điệp riêng để cho mọi người xem Đấy, còn đây là toàn cảnh à, lan và cây cảnh lại bên này nữa vâng thì chắc giò này khoảng hai ba hôm nữa nó nở bung ra cái trụ này bên này ba cái trụ kia nở bung hết ra tôi sẽ quay tiếp một cái đoạn video clip ngắn nữa để cho mọi người cùng thử thức nhá và vâng, ai thấy à, đẹp và yêu thích hoa lan ừ, và có cái tâm hồn à, yêu hoa yêu cây cảnh sinh cảnh như tôi thì cho một like đăng ký để tôi sẽ làm những cái video tiếp theo để cho mọi người cùng xem à, rồi xin chào tất cả mọi người nha